mỏng này vỏ à, mỏng ừ. hạt ít hạt ít quả thì ờ, cắn bọc này cắn cắn này chép căng ra, cảm ơn vỏ mỏng cần ngọt thế này đó là, là, là bảo đó. Ừ. ngọt thế nhỉ ừ. những vườn cam vàng rộm và những trái cam thơm nức lở lòng người. Những trái cam đã mang lại cho nhà vườn những giá trị thương mại cao cũng như là nổi tiếng bởi cam xã đoài, nòng vàng, chín sớm ở Quỳ Châu. Nhưng mấy năm gần đây thì bà con phải đối mặt với tình trạng là cam rụng như suối, cam chảy thành sông, cam mất mùa, cam khiến bà con phải lao đao khốn khó. Và chính vì vậy mà à, một số bạn yêu cầu công ty là làm một cái clip về cam xã đoài được thu hành sớm trước vụ cũng như là những biện pháp để chống dụng quả trên cam xã đoài. Thì ngày hôm nay chúng ta đến với chủ đề là cam xã đoài chín sớm được thu hoạch. Sớm ở đây là sớm trước thời vụ của bà con là khoảng 15 ngày. Và à, để à, ừ, cho bà con thấy được rằng không chỉ là chín sớm mà những trái cam ngọt ngọt à, xuất sắc thơm, hấp dẫn, ngon à, Như thế nào? Thì chúng ta đến với một vườn cam nổi tiếng ở Quỳ Châu Của nhà ông Nguyễn Văn Thiện và bà Nguyễn Thị Hải ở à, bản 32 Châu Bình, à, Quỳ Châu, Nghệ An à, Với diện tích là 10 ha Và ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày 13 tháng 11 năm 2020 và ngày âm lịch là ngày 28 tháng 9 năm 2020 à, trên với giống cam là cam xã đoài à, và thưa ông Nguyễn Văn Thiện, à, là chủ của vườn cam đây thì à, ông có thể cho biết rằng những cái biện pháp nào để giúp cho vườn cam này chín sớm à, được à, thu chất vụ ạ? Ông có thể bật mí cho bà con biết được không ạ? Nói chung vườn cam này thì so các năm trước đấy chưa dùng phân silic thì nó chín chậm hơn. Vâng. Chứ hai năm gần đấy tôi dùng phân bón silic thì nó thấy à, nó nó nó chín sớm hơn cắt ờ, như thế này cắt sớm hơn khoảng 15 20 ngày dạ. so với ờ, các năm trước à, cho nên cho nên quả cam nó cũng được màu đẹp nước nhiều vâng. ăn thơm ngon vâng với cái, cái cây cam này thì mình ừ, đã cắt tỉa ừ, chưa ạ trong rồi. giai đoạn vừa qua thì mình đã cắt tỉa chưa cắt là cách đây 10 15 ngày là đã cắt nhiều rồi chứ khách hàng họ đến họ tham quan họ đã mua và cái theo đơn đặt hàng cắt nhiều rồi nhưng cây này cắt phải nhiều chứ vâng và cái giai đoạn đầu vụ thì mình cắt từ thời điểm nào ạ cắt ờ, bữa cách 15 hình như bữa 15 là bắt đầu cắt phải mở lỗ cắt tức là 15 tháng 9 âm lịch à, là đã cắt rồi năm là ra vâng. cắt mở lỗ cắt cho tần bây giờ vâng đã cắt tỉa rồi ừ. vâng và uh, cái cây này thì ông khẳng định là tổng sản lượng của cây này nó được khoảng bao nhiêu quả bao nhiêu tạ trên một cây ạ cây này nó nằm vào khoảng gần một tạ rưỡi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 thì mình bón đủ liều lượng cái phấn này thì nó chín sớm ừ. không sốp này không sốp trên đầu không quả. sốp sốt nào hết cam đây cả vườn này không không có quả nào sốp hết nó vào, vào khoảng à, ăn tết xong vào khoảng à, gần tháng hai qua cái vườn cam chín muộn bên này cam à, v hái đấy vâng. thì quả đẹp tuyệt vời luôn vâng. đẹp là cắn mỏng ừ. luôn này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 vâng. thêm cả NPK và phân hữu cơ phân chuồng vâng. nhưng mà năm nay với những cái tốc độ cám như thế này mà mình bỏ thế này vẫn chưa được chưa đủ hơn vâng. đụng vẫn những cái cám trên một tạ quả này là một năm bình quân phải 3 cân phân silic này này vâng. và muốn muốn là một tháng phải phun cho được một lần cái gói 300 gram cái vỏ gọi nó là một gói pha 60 lít nước thì phun khoảng 10 cây thì mình cứ duy trì thế là cái cây cam nó đủ dinh dưỡng nuôi để nuôi nuôi cây nuôi lá nuôi quả thì không bao giờ bị rụng vâng. mà quả đẹp chắc quả mà mỏng nước lắm vâng, ừ. ta cứ tưởng tượng cái quả cam rất dai cuộn nhá vâng. không không dung, không phải nữa mà dung, dung rất dai cuộn không bao giờ rụng đâu ừ. các bạn ơi chúng tôi dung này Đấy, các bạn nhé như cả vườn cá phải như khi mà rùng là rùng là, là, là, là, là rùng này nhưng mà là cáo này rất ít rùng ừ. đấy. Vâng, dạ, đấy. cho nên là muốn muộn gì chịu khó đầu tư cho ăn đủ à, phân bổ phân lũng thời điểm của nó là là được thôi vâng. cụ thể ở đây thì trên những cái vườn cam này thì ông sẽ bón quy trình ông có thể nói cho bà con biết là giai đoạn à, sau thu hoạch rồi giai đoạn à, quả lon và giai đoạn dưỡng quả thì mình bón như nào ạ Thế bây giờ là thu hoạch xong cái này là mình bón liền. Vâng, bón ờ, bón ngay một gốc vào một cân. Và NPK mình bón bao nhiêu? Ờ, NPK thêm vào cho nó khoảng 3 lượng. 3 lượng. Này. Tức là Silic này các bạn này đã bón. Silic này là 1 cân. cân này. Anh giơ túi phân này. Này. Vâng, và Silic này là bón 1 cân. Ừ. Và NPK là khoảng 3 lượng. 3 lượng. 3 lượng. Ừ, Thế và cái hữu cơ thì mình bón sao ạ? Phân hữu cơ thì ờ, vào một gốc thế này là vào khoảng nếu phân ga mà phân mua phân ga của Nhật là vào khoảng 5 cân 5 cân cho một gốc vâng. ừ. và nếu như không có phân gà của Nhật thì mình có thể dùng phân chuồng thì mình dùng khoảng bao nhiêu cân? phân chuồng phân chuồng vâng. vào khoảng à, yến đấy hơn yến đấy vâng. ừ, khoảng yến 10 ừ, cân, vâng. cân. khoảng, khoảng 10 cân vâng. và ừ. sau ở giai đoạn mà quả nhỏ quả non thì mình lại bón như nào ạ khi quả nón á, thì mình chủ yếu là phun kia khi bón phân xử lý xong đến khi giai đoạn quả nó là mình cố gắng một tháng duy trì phun cho nó một lần cái báo 300 gram vâng. à, đấy cái báo này là rất tốt vâng. nó... thế nhưng mà cái giai đoạn quả non thì mình có bón thêm cái phân lý này có đến vâng. À, tầm khoảng à, tháng 5 tháng tháng tháng tư tháng 5 mình bón thêm một lần một cân nữa vâng và đến khoảng tháng 8, tháng 9 mình bón cho nó cân nữa. Vâng. Một năm phải chia cho được 3 lần. Vâng. Và các ừ. và NPK thì mình bổ sung thế nào ạ? NPK thì bổ sung vào khoảng 2 à, lần thôi như à, đầu năm và giữa giữa năm à. ừ, con cuối năm không không bón nữa. vâng ừ, thì à, bởi vì bón nó cũng NPK cho nhiều nó không tốt đâu vâng ừ. và NPK ở giai đoạn mà đầu năm thì mình cho khoảng bao nhiêu ạ khoảng 3 à, lượng hai lượng đến 3 lượng cho vâng. một gốc vâng. Ừ. thế vậy thì đầu tư cái này không nhiều tức là một năm nó chưa đến cả một cân NPK ừ. à, và cái Sinic này thì chỉ có là ông mới bón được hai cân hai cân và ông phun được mấy đợt đúng không ạ và ừ. ông nhận xét về cây cam của mình như nào? Ông đã hài lòng với vườn cây này chưa? Vẫn chưa hài lòng lắm. Vâng. Nó tôi phải thích quả nó nhiều hơn nữa này. Vâng. Quả phải nhiều mà có thêm nữa này khi ừ. Vâng. năm tới đây tôi cố gắng đâu thứ thêm. Vâng. Để cho nó đảm bảo quả nó thật đều và thật nhiều quả vào nữa. À. Ừ. Thì mình được khi nào tỉnh bình quân cả cái vườn này cứ một cấy vào khoảng tạt rưỡi quả thì mới đạt tiêu chuẩn. Vâng. À. Vâng thưa ông, là hiện nay thì bà con ở Nghệ An nói chung và Quỳ Châu và Quỳ Hợp nói riêng thì cam à, dụng à, rất nhiều à, có thể dụng mà dẫn đến là bà con mất mùa trắng tay thì ở đây chúng tôi thấy rằng trên vườn cam với 10 diện tích 10 ha này nhưng tỷ lệ dụng ở đây rất ít thì cái biện pháp phòng chống dụng quả của ông như nào ạ? Nói chung thì à, như vừa rồi thì nghe thông tin và tôi cũng đi coi nhiều vườn ở Quy Hợp thì cam bị rụng nhiều do trận mưa vừa rồi rụng rất nhiều có nhà trắng tay thật nhưng mà quan điểm của tôi là cái vườn cam của tôi là, là tôi cho nó bón phân nó đủ các cái loài phân trúng vi lượng và phân silic nbk và phân chuồng mình cho đều theo cả từng giai đoạn của cho cái cam cho nên cái hiện tượng trên vườn của tôi về cái sâu bệnh và cái rụng quả là không, không, có có không đáng kể so với các cái vườn cam ở nơi khác mình có thể tiến qua những cái khác ừ. Dạ. Thế nên ờ, vâng thưa ông ở đây thì cam à, chúng qua quá trình kiểm tra đây thì chúng tôi dung thoải mái như thế này nhưng không dụng đúng thật đấy. vâng làm gì rụng được chúng ta dùng thoải mái các bạn này đây đây nhá dùng thoải mái là... mà không dùng như này cái này là ngoài cái dòng phân silic và các cái loài phân trúng vi lượng mình phối hợp để bón rồi thì hàng tháng á là mình cố gắng phun cho mỗi tháng một lần cái gói 300 gram ấy. Vâng. Cái gói 300 gram là thứ nhất là làm nó dai cuống, bền cuống mà xanh lá, đầm quả lắm, quả rất rất mịn màng. Vâng. Mà chủ yếu là cái bón phân silic phân gọi tế thì thì một năm bón ba lần ba cân cho cho một gốc thôi nhưng mà cái riêng cái gói 300 gram cứ một gọi phun phá 60 lít nước. Vâng. Cứ một tháng mình quấn phun cho lần. Và phun cho được bao nhiêu cây ạ? Ờ, phun ờ, một gọi nữa là phải phun cho được 10 cây, 10. 60 lít nước phun khoảng 10 cây. Vâng. Thì nó bền cuộn mà dái cuộn lắm. À thoải vâng. mái không bao giờ rùng thoải mái không rụng được các bạn chỉ rùng đấy, đấy. Vâng. cho nên là chín mỏng mà vẫn chưa dùng cuộn rất dài và rất vâng. bền vâng. chín mỏng ừ. mà không rụng không không dùng thế nào ta có thể tiến sang những cây bên cạnh để cho các bạn thấy được rằng um, ở đây tỷ lệ sai uh, rất là độc đề uh, thưa ông là trước đây mà chưa dùng phân silic thì cái tỷ lệ cam nó phân bố trên cây như nào nó có được đồng đều nó, như này không ạ nó không được không được đồng đều lắm đâu à, tỷ lệ nó nó bị hỏng nhiều khi mình phun cái dùng cái chín lít và phun và cái gói 300 gram thế thì nhìn quả nó phân bổ rất đều ừ. ừ. đều mà tôi thích nhất là nó chắc cuộn dai cuộn vâng, không không rụng vâng. thích nhất rồi vâng. mà sánh lá xanh lá đây quả đầm đầm đó. đây lá rất đẹp các bạn này lá đẹp này. lá đẹp này quả đẹp quả đẹp này đấy quả đẹp như này đấy tôi cứ lấp ở trong cái lá này đấy Thưa các bạn là cho dù cam sai Sai cỡ nào chăng nữa Và được thu sớm đi Nhưng nếu như các bạn không có biện pháp phòng mà Để hạn chế được cái dụng quả Thì bà con vẫn phải đối mặt với tình trạng mất mùa Đấy Bà con vẫn đối diện với tình trạng là mất trắng tay Và cái cái cái cái, cái uh, vườn cam sẽ làm cho người nông dân phải chăn trở Phải rất là là buồn rất là lo lắng về cái ờ, tỷ lệ cam dụng nhưng ở đây thì những cái biện pháp phòng chống cam dụng ờ, như là ông Nguyễn Văn Thiện đã nói rằng là dùng cái phân silic 300g để phun vào theo từng tháng trong quá trình phát triển của cây thì nó sẽ làm cho cái tính chất dai cuống cái tính chất dai cuống làm cho cái cuống nó dai đây và nó sẽ chống được cái dụng quả tốt hơn đấy ở đây cụ thể là Ờ, các bạn có thể thấy trên trên những gốc cam này mình có thể chiếu ngược sang gốc cam khác đây những cái gốc cam những cái cây những cái cây như thế kia đấy đây những cái gốc này không dụng dụng rất ít có nghĩa là có dụng nhưng không đáng kể đấy. đấy những cái gốc ấy, các bạn thấy rằng là những cái gốc đó là có dụng nhưng mà không đáng kể đấy. cũng có thể cắt một cái quả nữa để mình phân tích cái cuống đây mình có thể mình ngắt cái quả này không ạ cái quả nào cũng được vâng quả đại đấy đấy ngắt quả đấy luôn ạ cắt cả lá đi ạ cắt cả lá cắt cả lá để mình phân tích về cái cuống của nó như thế nào đây vâng. các bạn là quả cam dáng cân chuẩn cái cuống của nó ông đánh giá cái cuống này thế ừ, nào ừ. cuống cái cuống nó rất dai cuống rất dai dẻo lắm dai dẻo đấy ừ. dai dẻo đây các bạn này dai dẻo này quả okay. to cái quả này là phải loại này phải ba quả một cân ba quả một cân ừ. đấy. cám lên này uống rất là dai dẻo như thế vâng. này ừ. thì đây các bạn này thoải mái thoải mái không dụng một cành này này đéo bên này quả mình vừa cắt đây này à mình vừa cắt ừ, rồi mình cắt tỉa rồi cắt tỉa này à đấy con quả nhưng mà có những cái chùm ừ. mà tới 5 7 kg trên một chùm nhưng mà đấy. hoàn toàn không dụng không thể nào dùng những cái cành này mà lưng lên thì nó phải tới hàng hàng đấy. mấy chục đây. hàng mấy chục ký trên những cái cành như thế này các đấy bạn đây này các bạn này bạn nào quay phim có thể ngồi xuống đây dụng này chúng tôi quay thoải mái không, thể nào dùng được đây không thể dụng được đấy đây và ở đây ừ. thì ờ, cái biện pháp ong vàng thì ông có phải xử lý không ạ? Có ông uh, cứ, ruồi vàng thì phải xử lý. Ừ, cùng đánh bạ nhưng uh, ờ, chỉ dẫn thế thôi thì thì nó vào đấy, là chết thì nó ấy thôi. ở đây về cái thuốc bảo vệ thực vật thì mình xử lý thế nào mình có à, cái, cái thuốc bảo vệ thực vật thì nói chung mình cứ cùng hàng tháng cũng phun bình quân khoảng lần là cái ờ, nhà từ làm được thôi khi ờ, gừng tỏi ớt cái mình xay ra ngâm với côn côn đấy hàng trăm lít là cái lâu lâu đi mình quẹt quá cho lần thế là được bệnh đó có chứ xấu chết liền chứ có chứ đó vâng. Ừ, mất vâng. sạch vâng. Ừ. có thể khẳng định là vườn cam này vườn cam sạch không? vườn cam này tôi khẳng định là vườn cam sạch nhé lấy gì cứ ăn cam ăn cả vỏ cho tôi vâng. bởi vì minh phun toàn gừng tỏi ớt cái ngấm với côn thì <laughs> lấy gì mà độc hại dùng hóa học à, không không dùng vâng. tuyệt đối không dùng Đấy, kể cả ổi mà tôi phun ngày một cũng thế phải dùng ngoài nữa chứ có người ta ăn ngộ độc cũng không chết <laughs> vâng thế thì những cái tiêu chí của mình ở đây <coughs> ừ. là thu sớm thu sớm đấy trước vụ thu vâng. được cái vụ khoảng 20 ngày đó đấy vâng trước vụ 20 ngày ừ. vâng đây mình có thể tiến sang những cây này vâng đây thì nói nếu mà không dai cuộn mà những cái chùm quả như thế này nó dễ rụng lắm vâng. Ừ, nhưng mà phải nói là không hề rụng cuộn nhìn rất dai lá xanh quả bóng ừ. nó thoải mái không rụng nhé vâng vâng thưa ông là trên những cái cành này có những cái cành nó phải đeo tới khoảng độ vài chục kg trên một cành <laughs> ừ. thì cái À, cái cái ờ, dẻo dẻo cành ở đây thì <coughs> giá thế nào? Dẻo cành không vâng. không bị gầy đâu. Không bị. Vâng. Như Mọi... Ờ, mỗi Nếu mà cả cái năm trước lấy những cái canh mà téo thế này nó thường hay gãy chỗ này này vâng ừ, gãy gãy gãy nháy cái điểm điểm điểm này này nhưng bây giờ không không hề gãy nó rất dẻo canh tức hay. là ngoài cái, cái cái tính chất mà mà nó làm dai cuống ra thì nó lại còn tính chất là làm dẻo cành nữa dẻo các cành. bạn ạ. Ừ. Đấy, cho nên đây thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái cành mà nó vít quả như thế này. Rất mình, dẻo. Nếu mà mình bỏ tay xuống nhá thì nó vít quả xuống như Đấy. thế này. Đấy, như thế này nhưng mà hoàn toàn là là không bị gãy cành không ngại. hẳn mà nếu mà giờ chấm cái cá mà không nến thì nếu mà quả nhiều thế này là nhiều khi nó gãy cành nhưng mà đây các bạn này nếu bên trong thì nó nhiều vô cải luôn cái, cái này không hề gãy cành đấy rất dẻo đấy. tính chất là làm tay cuốn rất là tốt ừ. đấy đây những cái chùm trong này các bạn này đấy. nó sai lúc nhiều ấy chụp vào dưới à, có cái về chụp vào dưới chụp lên tay dưới tay lên đấy vườn này có lẽ trong ông tháng này thu hoạch xong ấy vâng. xong ấy cải tạo tỉa canh chó phân vào tưới nước để được ấy. ông ước tính là cái vườn cam này mình sẽ thu được khoảng bao nhiêu tấn ạ vườn cam này có lẽ là bên nước ngoài đây chắc cái vườn cam này phải 20 tấn 20 tấn ừ. 20 tấn 20 tấn. còn hả 20 tấn đâu hết được ừ. tức là cái cam ờ, chín sớm thôi chín sớm thôi còn vâng. cái cam bên kia phải mấy chục tấn à vâng cam ờ, bán tết và giá tết ấy cam tên này thì bình quân khoảng 20 tấn thì chắc chắn rồi à. ừ. và mình đã thu trước được bao nhiêu tấn rồi ạ thu được khoảng 5 ờ, tấn này 5 tấn rồi. Ừ, 5 thế vì vậy thì cái vườn cam này còn 15 tấn nữa. Ừ, vào 15 tấn thì quả chắc chắn thôi. Vâng. Ừ. Và mình sẽ dự định là trong khoảng một tháng nữa thì sẽ thu hết phải không ạ? Trong tháng này là cố vâng. gắng hết. Hiện nay giá cam mình đang bán giá bao nhiêu ạ? Cắt tại vườn đây giá 30 ngàn cân. 30 ngàn cân các bạn nhé. 30 ngàn cân. Dạ, và ở Nghệ An thì hiện nay thì tình trạng cam rất là ít các bạn ạ Bởi vì là vừa rồi qua thì <coughs> qua những trận ờ, bão số 9, số 10, 11, 12, 13 Thì ờ, cam cũng bị ảnh hưởng những trận mưa lớn cho nên là ở Quỳ Châu, Quỳ Hợp cũng rất nhiều Nhưng tại vườn cam ở đây thì trái vẫn chín Tại những vườn cam mà dùng phân bón di tích Tân Phát Bắc Giang thì vẫn chín sớm và được uh, thu thụ như thế này Và lại còn hạn chế được cả dụng trái nữa thì ông có khuyến cáo gì với những người trồng cam ạ? Nói chung là trong cái cam à, mình muốn được đảm bảo như thế này thì phải cấn đổi các cái dinh dưỡng cho cái cam bọn theo đúng chu kỳ của nó hàng tháng một năm quý tinh của nó là bao nhiêu lần mình mình phải phân bổ cho đúng và làm gì làm gì cái cái cái gói 300 gram là không thể nào thiếu được đâu cứ một lần vâng. để một tháng ít nhất phải phun cho nó lần vâng ừ. phải một lần nó cũng rẻ tiền mà phun vâng. phải nó có 20 ngàn còn à, thầy là phun cho một gói 60 à, lít nước phun cho khoảng 3 cây thật lâm là cái cây nó được. 3 cây nữa đặt mình phải phun ừ. cho khoảng 10 cây các bạn. 10 cây, phun 10, 10 cây. 10 cây, 10 cây đến 13 cây. 10. Ừ. Đấy. Thì à, nó sẽ cho là cái trái nó bóng, nó to hơn nữa, nó bóng hơn nữa Bóng và nó đẹp. nó đẹp hơn nữa và nó đồng đều hơn nữa các bạn ạ. Vâng, à, trân trọng kính mời các bạn ừ, cộng đồng mạng đến thăm vườn cam à, xã Đoài chín sớm dùng phân bón Sinic Tân Phát được thu trước vụ tại vườn cam Quỳ Châu, à, Nghệ An à, ở bản 32 Châu Bình của nhà ông Nguyễn Văn Thiện. À, và sau đây thì ông có thể giới thiệu à, để mời các bạn đến thăm vườn cam của mình đi ạ, cũng như là đặt ừ. mua hàng ạ. Ông giới thiệu đi ạ. Nói chung là các bạn nếu mà cảm thấy thích thì cứ vào vườn cam của mình là bản 32 xã Châu Bình huyện Quy Châu tỉnh Nghệ An số điện thoại là 0962 642 833 xin, xin mời à, các bạn vào à, tham quan nếu mua thì cứ qua số điện thoại này bọn mình sẽ chuyển đến tận nơi vâng. ừ. và nếu các bạn à, ship hàng thì các bạn đặt theo cái địa chỉ cũng như là số điện thoại của ông Nguyễn Văn Thiện chủ vườn cam ở đây và chúng ta không phải qua một cái cầu là hết các bạn nhé và sẽ đảm bảo là vườn cam này sẽ đảm bảo cung cấp cho các bạn cam sạch, cam ngon, cam dạ, chất lượng cao. Ừ, dạ 30 Giá bán thì hợp lý. giá Dạ 30 000 một cân Giá 30 000 một cân ừ. các bạn ạ. Và sau đây là một câu hỏi để dành cho ông ờ, Lô Văn Phú là chủ tịch hội nông dân của xã Châu Bình. À, vâng thưa ông thì ông có thể cho biết là tình trạng uh, cam của Nghệ An hiện nay đang ở mức như nào ạ? À, mình có thể sang cây vừa nói vừa sang cây này cái ờ, thì cũng thưa với chị là đi qua quá trình mà đi công tác tế mấy cái mô hình á nhất là cái mô hình của anh hiện tại bàn bãi và hiện tại thì có tên mới là bàn phẩu mới rồi là tên bàn ấy là bàn gì ạ bàn bàn đồng phẩu trước là bà hai nhưng mà giờ là sách nhập bàn với là bàn bà hai lấy lấy lấy cái bàn bàn đồng phẩu mới là bàn đồng phẩu mới đấy trước là xã cho binh vâng thì ờ, qua kiểm tra thực tế mô hình thủ cam đấy thì chất là chất lượng ờ, cam là so với các năm trước là cam năm nay là ít dùng hơn năm trước và chín sớm hơn và cam là chín vàng đẹp và mỏng mà được uh, qua nghe cái uh, anh chủ vườn cam thiền đó thì nó là bón cái loại phân mới là phân uh, silic ấy vâng. thì uh, chất lượng cam rất là ngọt và không xúc ở đầu quả và cam ngọt và chín sớm hơn trước 15 ngày so với uh, những cái phân trước bón ấy. thì uh, và năng suất ờ, theo đánh giá năng suất năm nay là đạt hơn vụ trước những cái vụ trước năm nay là vụ thứ mấy chị chị chị này vụ thứ, tư vụ thứ tư mà nó, nó, quả rất là sai quả rất nhiều cây bình quân các cây đây như chủ nhà sai vì là phải tăng trên tả tả hai một ít nhất là tả hai một một cây vâng. bình quân đấy có có, có cây thì ba bốn tả còn cây thấp nhất thì tầm tả vâng. tả quả thì những năm trước thì cũng cùng tầm ờ, những cái vụ trước đa ra mới trồng thì cây nó còn tốt nhưng mà quả lại ít hơn so với so với năm nay năm nay thì quả rất là nhiều và ít dùng ta thấy dưới gốc là cũng có quả dùng vâng. năm trước dùng khá là nhiều vâng. thì ờ, rất là tốt do chắc là do cái lượng phân bón nó hợp lý với là cái phân mới này nó hợp với cái cái cái cây cam này với là cái đất ở đấy vâng. cái hình với cái đất nên là cam rất đẹp vâng. cam là không xốp cũng không, bị sâu bệnh ít và tới đây thì sắp tới đây thì sẽ mong muốn này chúng tôi là về sẽ tuyên truyền cho là hội viên nông dân ấy, những nhà mà có thể trồng các, các cây có múi ấy, cam cũng như bưởi thì có thể cam bưởi rồi một số cây trồng khác ấy, ăn quá thì sẽ là có cái ờ, mong muốn là công ty người ta sẽ mở một cái tập huấn nào đó để hội thảo vâng. hội thảo gì đó để tiếp xúc với để cho bà con ờ, nông dân để nắm được cái, cái, ờ, cái chất lượng của phân bón xí này để mà tăng cái hiệu quả thu nhập cho các hộ gia đình đang có hướng vào đang trồng cam ừ. như là cây bưởi ấy thì vâng. tôi sẽ sau này chỉ có thời gian thì tôi liên lạc với các chị hoặc là có thể mở cái lớp tập huấn vâng. hội thảo vâng. để chúng ta đưa phân này về để làm cho tăng năng suất cây của các và, chủ các trại và ông có thể cho biết thêm một cái thông tin là uh, tại những cái vườn cam mà không dùng phân xịt thì tỷ lệ của nó dụng như thế nào ở trên huyện của bạn ờ, cũng uh, ở tại xã cho Bình hiện tại cũng có khoảng uh, 10 hồ trồng cam chứ cam tầm uh, à, là những hồ trồng nhiều đấy còn những hồ ít thì lẻ tẻ ta không tính ấy. thì qua cái những năm trước ấy thì là cái, cái tỷ lệ dùng rất rất rất nhiều cam này và chín chầm chín chầm ấy Vâng. Những năm trước là gần Tết mới bắt đầu thu hoạch. À. người qua kiểm tra và đánh giá cái chất lượng cam ấy thì ờ, những năm trước đây là cam dùng rất nhiều mà những nhà có những nhà là dùng và hiện tại là đã bỏ không không trồng cam nữa do cái cái cam dùng nhiều quá nên không có cho thu nhập không có cho thu hoạch quả nhưng mà riêng ờ, từ cái mấy năm trở lại đây và hiện tại ấy tại trà anh ờ, Nguyễn Văn Thiền tại bàn độc Phẩu của xã Châu Bình ấy thì ta thực tế đi qua kiểm tra thực tế thì tại nhà anh Thiền thì thấy cam rất là chất lượng và cam không không dùng dùng rất là ít có dùng nhưng mà rất là ít không, không đáng kể không đáng kể và cam hôm nay đến thời điểm này là những năm trước là gần Tết thì cam 19 đến thời điểm này tháng 11 à, mà cam đã chín và mới tháng 9 à, âm mà. Tháng tháng, tháng 9 âm, tháng, 9 âm. tháng 11 dương. 11 dương. Vâng. Và cam thì chín rất là đều và vỏ mỏng, rất là quả thì khi người ta ăn thử rất là ngọt, cam vâng. ngon. Ngon ngọt. Và sắp tới à, tiến tới thì chúng tôi sẽ là qua được sử dụng thực tế phân thôi thì qua lấy cái kinh nghiệm của từ nhãn trên này ra chúng tôi cũng mong muốn là bên công ty phân bón tân phát của bắc giang chúng ta sẽ có cái sắp xếp một cái lịch nào đó để tôi mở cái lớp tập huấn để cho bà con nông dân ờ, hiểu về cái sử dụng cái phân bón bón xịt này nó hiệu quả như thế này để ờ, đưa cho bà con nuôi trồng cho tăng cái năng suất cái tạo trồng cam như một số cây có múi khác. Vâng. À, ông ờ, đánh giá về cái tỷ lệ dụng ở đây nào? Tỷ lệ dùng ở đây thì qua kiểm tra thì mình có thể cái đi xuống cây thì có phần dùng đây. rất là ít không đến khoảng ừ nếu tính ra phần trăm ấy ở đây một trăm phần trăm thì dùng ở đây khoảng khoảng khoảng không phẩy năm phần trăm dùng ấy mức, vâng. mức đó đấy. đấy nhìn ờ, những cái quả cây có những cây trong hồng nguyên dùng khoảng hai ba quả gì đấy vâng. tầm cái... cao nhất thì cô dùng khoảng ờ, không phẩy năm phần trăm trên cây dùng ấy năm trước đây thì ờ, mấy trồng á có, có, có những năm mà trồng là dùng khoảng ba bốn bốn mươi phần trăm vâng. năm nay thì rất là Tức là trước đây nhà, nhà ông Thiện là dùng phân thường phân uh, tỷ lệ dụng nhiều phải không ạ chủ yếu là chưa dùng cái phân phi tích để giữ cái quả này dùng chủ yếu là bón bón lót với bón ờ, NPK cho cây tốt và có ra quả đấy nhưng mà để giữ được cái quả thì cũng phải cần đến cái phân silic này vâng. đấy, cái này cũng được tiếp xúc trao đổi với anh ờ, Thiền đấy chủ nhà ấy thì riêng năm nay là hôm trước đầu mùa chúng tôi cũng có vào kiểm tra cái tổ trang trại này nhưng mà thấy cam rất là ừ, ừ, tốt và quả rất là nhiều so với những năm năm trước còn những năm trước vào là sau với không phải sau mà nó dùng rất là nhiều giấy à, gốc những năm trước là nó dùng nhiều vân dùng nhiều những năm trước là chưa dùng phân silic vâng. thì dùng nhiều quả, bạn ạ quả thì ra nhiều nhưng vẫn dùng nhiều à. Đấy, năm nay thì quả vừa nhiều nhưng mà lại dùng rất là ít nên là rất là năng suất quá à. dùng phân silic này thì tôi cũng nói lại thêm một tí là chúng ta sẽ công mong muốn là công ty ờ, Tân Phát rồi ờ, cái rất là phân bón silic này mong là sau này phối kết hợp các chỉ phối kết hợp với hội nông dân hội nông dân của huyện cũng là xã là chúng ta sẽ mở một lớp tập huấn để cho bà con hiểu được về cái chất lượng phân bón này nó hiệu quả như thế này nhất là phân silic ấy vâng. để cho giữ được cái quả và cũng như là chất lượng quả cũng như là chất chất lượng là cái cam thơm ngọt ăn, tức là giữ lại cái cam mỏng vỏ vâng. là mỏng vâng. và giữ lại cái không là ờ, không xốp nhất là không xốp này không xốp có không tức là quả to nhưng mà xốp trên đầu quả ấy nhưng mà năm nay đây hầu như là không bị xốp không, không, không có một quả nào xốp vâng. đầu quả vâng. rất là tốt còn không xốp thì chắc chắn là cái cái sản lượng nó cao lên vâng. nặng hơn. Thế. Vâng. À, và ông có thể cắt một quả cam để vâng, chúng ta thử, thử một vắt... quả cam. Vâng, thử một quả nhé. Để mình vắt nước. quả muôn chín nhất này. Vâng, quả chín nhất đúng rồi. Không chín được. Đấy. Đấy. Đây. Mình bổ ra. Sau mình có thể là mình vắt nước. Ừ. Vắt nước. Ta bắt đầu ta thử cái chất lượng ừ, như thế nào. Vâng, vâng. đúng ạ Ta vừa nói chứ một thử cái này mới thử cây cái này cái ta phải thử trực tiếp ừ, thử <laughs> mới hiểu mới, mới, mới mới đánh giá được cắt cái lượng ngọt. cắt vắt nước. Cắt ngang, cắt ngang để vắt nước. Vâng. Đây. Đây. Thơm lắm. Vâng. Thơm nước nở các bạn ạ. Đây, bạn bạn cầm cái này vắt nước. Cam vỏ mỏng. Vâng. Vàng ít hạt. Vàng ít hạt và mình, mình, không chúc. đây nhá. Em đứng đây. Ta thử. đứng cái này chị đứng. Chị đứng. Đây có lẽ không không vắt thì cũng thấy có nhiều nước này cam vâng, nước ngọt đấy các bạn này chúng tôi lại cắt tiếp một cái quả cam nữa Chúng tôi lại à, vắt tiếp một cái quả cam nữa Thì cắt tiếp một quả cam thì cái cam này nó rất là vàng, vàng. Ruột vàng ươm như mỡ gà Vỏ và, mỏng này Vỏ, vỏ mỏng, rất là mỏng Mỏng tang các bạn này vâng. Mỏng tang và cái tôm của nó giòn Và sau đây chúng ta cùng vắt nước để xem là cái tỷ lệ nước nó như nào nhé Đây các bạn này Đây Vắt đi, úp xuống, vắt mạnh vào Đây, thì các bạn này rất Đấy, nhiều. rất nhiều nước Đấy, rất nhiều nước Nhiều nước nó có vẻ sánh Quá vâng, đây. đấy sánh như mật luôn ừ. các bạn ạ mà thơm lắm thơm ngon tuyệt vời ừ. đấy thì um, qua đây thì uh, chúng tôi cũng muốn khuyến cáo với bà con à, mời bạn ăn thử đi ạ ừ. ăn đi, ăn đi. Vâng. chúng tôi cũng muốn khuyến cáo với bà con là chúng ta hãy mạnh dạn ứng dụng phân bón silic Tân Phát Bắc Giang để tăng không chỉ là tăng năng suất chống dụng quả mà còn mang lại cái giá trị thương mại cho nhà vườn cao bởi vì um, chúng ta mới chỉ dùng phân đa lượng thì cái à, chất lượng cam nó chưa được ngon chưa được ngọt nhưng nếu bổ sung thêm trung vi lượng vào thì cái tỷ lệ cam của nó sẽ ngọt thơm và trái mọng to cũng như là cái um, cái cái ờ, mẫu mã quả đẹp đẹp, đẹp. Vâng. sạch đẹp và uh, hạn chế được cái thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta tạo ra một cái nông sản sạch an toàn uh, cho bà con nông dân và chúng tôi sẽ kết thúc video ở đây nếu các bạn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 cả dạ, đưa tiếp theo cảm ơn ờ, ông cũng mong muốn là chỉ sớm để chúng ta mở cái lớp tụ vốn để đưa phân này sang vụ 6 vụ này thì ta cuối cuối năm ta làm vâng. vâng cảm ơn ông ạ bón trước thì cho hiệu quả thôi vâng, dạ.